download tí máy mình cài chương trình một tí chương trình nó bị lỗi ờ, mình download lại à nhân tiện đây mình sẽ cài đặt cái setting này một tí chờ cài đặt kênh ngôn ngữ này nhỉ gì nữa là à còn một cái nữa đó chính là sâu cái sâu cái fps ra go. chơi map này rồi hôm nay chơi xong map này nhảy xuống cái nhà không có tim à chắc là một số bạn đi chơi hết là không thấy có tin gì cả tim luôn nhỉ vẫn vậy khu này không có người đúng là lạ thật mát này luôn bốt cũng biết lột đồ โอ้คงไม่จะโดดให้ xuống đây bom đừng nổ đây nhá bây giờ bây giờ nhiều cái này thế nhỉ ờ bom bom bom bom bom bom bom đâu nhỉ đây rồi đây rồi à, bốt bốt bốt bốt bốt vào trong cái phần sâu fps này cái nền này cái nền này nó có mà cái trang này luôn đấy đó mình sẽ không chơi ờ, ở game này nữa toàn bốt này chơi chán lắm chết năm thằng bốt rồi ờ không có người nhảy đây luôn ý bình thường nếu mà chơi ở đây là bình thường nếu mà chơi map này ấy nhảy đây ấy sẽ phải có rất nhiều người nhảy nhá thảo nào mình không thấy ai nhảy đây chơi này chán quá toàn là bốt rồi à? giai đoạn cuối mới có người mà chờ thế lâu quá chờ tận cuối mới được bắn người thán quá nhở không được bắn người Paloma đấy rồi có muốn con Paloma ờ có ca luôn này khu này đúng là ờ, nhiều đồ thật một trận cố đánh một trận vậy họ nhảy sang map săn hốc hết rồi hoặc là tầm giờ này chắc là ngủ hết hoặc là đi chơi trung thu hết rồi à có một bịch mẫu này này không có xe ở lại đây ừ, zone ở đây nè hay vậy lúc nãy ở trong play duo có có có có có có có có cô nào nó nó nhận nó ấy à, đùa 100k nhận quà trung thu nhỏ check xe nào còn bên kia không có người không tự dưng ở trong vòng đỏ làm gì chạy ra khỏi vòng đỏ đi Wow, nguy hiểm quá Ôi dồi Một xe mất Ôi dồi Ôi dồi của mình lại không nhớ bơm máu rồi lúc nào mình đi xem không nhớ bơm máu Ôi dồi ôi Headshot kìa Ôi Nguy hiểm vậy Nguy hiểm quá Ô mình không nhớ là thằng kia là người Wow tính em ơi vui thế không thể tin được đi go vậy may quá hòa lúc nãy xảy thằng cuối cùng kia may quá may không đai trời ơi định hướng sai cứ tưởng là qua chỗ đó hay nha được ồ còn 8 thằng đang chơi thôi thường bốt sẽ cho những đồ của chúng ta những đồ của mình cần đó bằng này đạn là được ô oh, 94 viên đạn thanh niên này chơi gì mà hay vậy chín tư, tư viên đạn làm sao đây bên này chưa chưa có ai nút chỉ mình tôi nút ôi dồi m 24 chắc là mình nên bắn ca thì hơn trống quá Ở chỗ nào đây quá có thang ở hướng 195 này chắc thế bởi vì có hướng thính ở đó sợ nó đi động thính giờ check lên khu này khó này xe mới này mình chưa được đi với mắt này bao giờ khu này có người nút luôn trong nhà thờ sao có người không 오늘 도토 Bây giờ phải có sự tính toán này Khu nhà thờ này Qua khu này không chiến, không chiến thắng được Nhưng mà Không bách chiến bách thắng được Nhưng mà tỷ lệ thắng cũng phải 80%

thơ nè Sao thả khói Oh. Cho đi Không chạy bo à Chết à Còn 10 giây kìa xinh quá đồ ma đó. ôi rồi trời ơi nóc ở đây in